Viết gì mình call it Thì xin anh xin anh đừng có nhắc mãi Nếu như anh lỡ nghe rồi thì cho em xin lỗi anh này Viết gì mình call it Thì xin anh xin anh đừng có nhắc mãi Cause when the honey hit me thì coi boy không cho lại ờ, Em biết anh nói là không muốn gặp em nữa Em chỉ gọi để hơi cơm hôm nay ăn chưa Sao ăn rồi thì đã hút anh chưa rồi à nếu rồi thì đã với em chưa anh <laughs> biết em là thế mà đã thế anh còn suy anh còn nghĩ anh còn chắc làm gì em biết em như cục ghen trong mắt bởi vì anh chỉ cần gạt để hate ra sao để feel right now Nói mấy người bạn anh nếu tụi anh giỏi thì bạn gái của tụi anh đã là em rồi I, I know, I know baby I'm a bad girl Và em cũng chỉ như thế thôi Lọt vào mắt xanh thì phải biết như là học sinh tan học Baby em không có biết đâu Baby love.